ví dụ thứ nhất người ta yêu cầu thực hiện phép tính thực hiện phép tính như thế nào thì các em tập trung lên như thầy a là 2 trừ 7 nhá các em tập trung nhá ví dụ một của thầy câu a này là hạng trừ 7 thì bằng 2 trừ 7 thì theo quy tắc là chúng ta có à, theo công thức là a trừ b thì bằng a cộng với trừ b tức là bằng 2 cộng với trừ 7 đây là cộng hai số nguyên trái dấu chúng ta lấy số có trị tuyệt đối lớn hơn Chị tuyệt đối lớn hơn đây là bằng 7 Trừ cho chị tuyệt đối bé hơn là bằng 2 Tức là 7 trừ 2 được 5 Và dấu là dấu của số của chị tuyệt đối lớn Vì số số của chị tuyệt đối lớn là số âm 7 mà Cho nên dấu là dấu âm Cho nên chúng ta có bằng này 7 trừ trừ này Chị tuyệt đối của trừ 7 này Trừ cho chị tuyệt đối của 2 này Đúng không nào Và đây chúng ta bằng trừ 5 ngay Đó Tiếp theo này 1 trừ cho trừ 8 Câu B Thầy có 1 trừ cho trừ 8 Trừ cho trừ 8 là cộng với số đối của âm 8 Là bằng 1 cộng với số đối của âm 8 là 8 Và 1 cộng 8 có thể bằng 9 Được chưa? Tiếp theo Âm 2 trừ cho 6 Đây là C Ta có âm của 2 trừ cho 6 Âm 2 trừ cho 6 là cộng với số đối Âm 2 cộng với âm 6